chào tất cả anh em Đấy. ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang và cái bộ hột tài xỉu này có rất là nhiều anh em đã đi tìm đi kiếm và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu này để anh em đi chơi tài xỉu anh em lắc tài xỉu thì anh em vẫn chưa thể nào kiếm được hoặc là rất là khó kiếm cái bộ hột tài xỉu này nhá cái bộ hột tài xỉu của ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em thì tôi đặt tên nó bộ hột tài xỉu này là bộ hột tài xỉu vip đó. thì ờ, cái bộ hột tài xỉu này nó đang là cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2020 2021 để dành cho anh em đi lắc tài xỉu nhá thì cái bộ hột này nó có nó có ưu điểm như thế nào khi mà anh em đi sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu thì cái ưu điểm của nó là thứ nhất là cái mắt của cái bộ hột này rất là nhỏ Đấy, mắt rất là nhỏ thì uh, suy ra anh em uh, đi lắc tài xỉu thì anh em sẽ không bị nghe hồi tài xỉu hay là không bị những cái máy phân âm phân được thứ hai cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng là anh em đi lắc thì cái bộ hột này đi rất là đều nhé tài này xỉu này tài này xỉu này Đấy xỉu 9 tài này xỉu này đó nó đi cực kỳ đều cho anh em đấy như vậy đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này hoặc là anh em nào vẫn chưa tìm thấy thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình khi mà anh em đến anh em mua cái bộ hột tài xỉu này thì là tôi sẽ chia sẻ cho anh em hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu vip này đấy. tại vì là cái bộ hột tài xỉu này khi mà về đến cơ sở tôi tôi đã làm cho cái bộ hột tài xỉu này nó đi đều tỷ lệ bão có đấy. và cái quan trọng nhất là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn nhá đó thì đây giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn đang xỉu đúng không giữ xỉu đó giữ xỉu này. tiếp tục giữ xỉu này đó bốn một tiếp tục giữ xỉu này hai ba năm đấy đúng không hai ba năm tiếp tục giữ xỉu cho anh em một hai bốn đúng không một hai bốn vẫn tiếp tục giữ xỉu cho anh em một một hai thì cái chén một một hai này anh em lên tài đấy thì tôi không thức xỉu nữa tôi sẽ cho lên tài chén này đấy, tài đúng không tiếp tục giữ tài cho anh em ba bốn năm tài 554 Đấy, 566 thì trái này anh em về xỉu nhá về xỉu thì rất đơn giản thôi Đó. đúng không rất đơn giản thì cái bộ hột này nó có đủ tiêu chuẩn để cho anh em đi lắc tài xỉu hay không thì anh em tự anh em sẽ quyết định cái điều đó nhé đây tôi sẽ test qua cho anh em cái ờ, nam châm nam châm dọi đèn rất là trong đây chính là cái bộ hồ tài xỉu vip mà nó đã qua tay qua tay thầy thợ làm cái bộ hồ tài xỉu này Đấy, để cho anh em đi lắc tài xỉu nó có độ chuẩn xác và nó có những cái tỷ lệ đi đều tỷ lệ mà nó bộ hột đi khôn Đấy, nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy, anh em mà có những tỷ lệ thắng rất là cao nhé Đấy, đây là cái bộ hồ tài xỉu mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy. thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu này thì anh em cứ alo liên hệ chào tạm biệt tất cả anh em